Nguyễn Phú Trọng dáng đi như bại liệt, Phạm Minh Chính mừng thầm. Lâu nay người ta không thấy ông Trọng đi đứng ra sao. Lần đầu tiên sau bầu cử đài truyền hình VTV đã quay rất rõ dáng đi của ông Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu tại Hà Nội. Nhìn dáng đi của ông nhiều người cho rằng, đội chuyển đi lại đã là thử thách quá tầm đối với ông thì làm sao ông có thể điều hành đất nước? Thực sự đó là một câu hỏi rất khó trả lời ắt hẳn ông Nguyễn Phú Trọng không đủ sức khỏe để điều hành đất nước. Nếu là người có tâm với đất nước thì người ta xin nghỉ ngơi để lớp trẻ lên thay. Đằng này chính ông còn tạo ra suất đặc biệt cho chính mình và cố bám ghế bất chấp giới hạn tối đa hai nhiệm kỳ theo điều lệ đảng. Một con người tham quyền cố vị thì cả đời ông ta chỉ chiến đấu vì chiếc ghế chứ không phải vì sự hưng vong của đất nước được một đất nước mà bị một ông già 77 tuổi đi không vững thì đất nước này sẽ đi về đâu? Đó là câu hỏi đặt ra, không dễ gì có câu trả lời. Sự thông quyền cố vị của ông Nguyễn Phú Trọng nó tạo ra mối nguy cho đất nước đã đành. Nó còn tạo ra mối nguy cho nhiều cá nhân trong đảng Cộng sản. Việc giữ một chức tổng bí thư không thỏa lòng tham thì ông Nguyễn Phú Trọng đã làm gì với Trần Đại Quang thì ai cũng thấy. Vì vậy ông Nguyễn Phú Trọng mà còn ngồi ở ghế Tổng Bí Thư thì người cần phải cẩn thận nhất là ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Nguyễn Xuân Phúc giờ quyền lực đã không còn bao nhiêu, ngồi cạnh ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm quyền khuynh đảo chính trường thì đó thực sự mà một canh bạc mạo hiểm. Bản thân ông Nguyễn Xuân Phúc cũng thế, cũng tham quyền cố vị mà muốn ngồi vào ghế chủ tịch nước hữu danh vô thực chứ không muốn về vườn. Tham thì tất phải đối mặt với rủi ro Tuy nhiên cái rủi đó nó đang treo lơ lửng trên đầu ông Phúc, chứ không chưa chút lên đầu ông. Ông Trọng biết cách lợi dụng lời lẽ su nịnh để củng cố quyền lực. Trường hợp bệnh tình của ông Trọng có thể nói là rất đặc biệt. Sau khi được chữa trị thì sức khỏe của ông chưa bao giờ là bình thường. Đã thời gian dài ông đi phải có người dìu, nhưng ông vẫn quyết không nhả ghế lại cho ai. Có thể nói, chỉ riêng ở tuổi 77 thì nhiều người đã phải nghỉ hưu nhưng ông Trọng không nghĩ. Đã tuổi già mà có thêm bệnh nền đột quỵ, thì ông Nguyễn Phú Trọng chỉ có thể cầm quyền được ngày nào, hay ngày đó chứ khó mà kéo dài đến 5 năm nhiệm kỳ thứ ba này. Điều đáng nói là ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay là cái phao của rất nhiều người. Họ nịnh ông để được tiếng thân dù cho lời nịnh hót đó có thật tình hay không – được biết tại hội nghị báo cáo viên Trung ương thông báo kết quả hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương diễn ra sáng 27 tháng 5, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên đã nịnh Nguyễn Phú Trọng công khai rằng đặc biệt là người đứng đầu, đồng chí Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước. Có thể nói trường hợp đặc biệt này là hạnh phúc của đảng, dân tộc. Đồng chí là trung tâm đoàn kết của Ban chấp hành Trung ương để lãnh đạo tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quyết định nhiều vấn đề chỉ đạo điều hành của đất nước, nên chúng ta đã gặt hái được những thành quả như vậy. Nịnh để tiến thân thì không lại gì, tuy nhiên ông Trọng cũng rất cao thủ. Ông dùng những lời nịnh nọt ấy, sưu tập lại và thông báo với Trung ương đảng rằng ông được tín nhiệm bầu ông ở lại chứ thực ra ông không muốn. Không phải ông Nguyễn Phú Trọng không biết người ta nói thế là nịnh ông, nhưng khác với nhiều bậc chính trị ra khác, Ông Nguyễn Phú Trọng biết lợi dụng những lời nịnh đó để củng cố quyền lực cho mình. Thế mới là cao thủ. Thông thường, tại các cuộc tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ bố trí những người đóng giả là cử tri khen tặng ông những lời có cánh. Sức khỏe yếu thì làm gì được? Chớ kêu là trước đại hội 13, đối thủ của ông Trọng là ông Nguyễn Xuân Phúc và Trần Quốc Vượng đều có sức khỏe tốt, nhưng không ai nhổ được ông Trọng ra khỏi ghế, Ngày 23 tháng 5, ông Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 4, phường Nguyễn Du, quận 2 Bà Trưng. Trả lời báo chí trong nước và quốc tế ngay sau, khi thực hiện quyền công dân, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng cuộc bầu cử lần này sẽ giúp đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển ngày càng tốt đẹp hơn. Vâng, đó là cách nói của quan chức Cộng sản. Họ nói như cái máy cứ theo một form cố định như vậy, vẫn cứ thành công tốt đẹp chứ không bao giờ chịu thừa nhận nó có nhiều bất cập. Thực tế, cuộc bầu cử này là vở kịch thì ai cũng biết thế hệ lãnh đạo khóa 13 này vẫn để một ông già bệnh hoạn đi không nổi cầm lái con tàu kinh tế và chính trị đất nước thì đất nước làm sao phát triển. Sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng trong ngày bầu cử đã nói lên tất cả. Chỉ với tình trạng sức khỏe như vậy Ông chiến đấu với cái lò của ông còn không xong chứ nói gì đến vấn đề ra chủ trương và đường lối để phát triển đất nước. Điều lệ đảng đã quy định người tái cử và ủy viên Bộ Chính trị không quá 65 tuổi. Mục đích là để giữ cho đầu óc minh mẫn mà lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, đến thời ông Nguyễn Phú Trọng thì ông vẫn cứ ngang nhiên xé giàu. Vậy thì câu hỏi đặt ra là ông Nguyễn Phú Trọng vì ai? Vì tương lai đất nước hay vì bản thân ông? Với tình trạng sức khỏe như vậy, khó có ai nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng có thể đảm bảo hoàn thành nhiệm kỳ 5 năm lãnh đạo đảng được. Trả lời câu hỏi của báo chí, ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng, cũng như mọi đại biểu cử tri cả nước, tôi mong muốn tất cả các vị đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ này sẽ hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả của mình theo đúng hiến pháp và pháp luật và pháp luật đã quy định. Nhất là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Nói cách khác, phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu được dân tín nhiệm bầu ra, thay mặt cho dân để tham gia quản lý đất nước, quản lý xã hội, phải làm sao cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng đáng với tổ quốc như bác Hồ đã dạy. Người dân thường nói kẻ nói chuyện đạo lý thì sống cuộc sống không dài gì, thì trường hợp này của ông Trọng cũng thế, bên đầy người cố bám ghế thì thỏa tính tham quyền cố vị nhưng mở miệng ra ông vẫn nói vì nước, vì dân. Nước nào cần một ông già bệnh hoạn lãnh đạo, dân nào cần ông già thiếu sức khỏe lãnh đạo. Không nước nào cần như thế, và không dân nào cần như vậy. Ông Nguyễn Phú Trọng đã tự động cấp chữ bỏ vào miệng dân. Những ai mong ông Nguyễn Phú Trọng chết? Thực tế, nếu ông Trọng chết là những người này mong nhất. Thứ nhất là Nguyễn Xuân Phúc, ông Trọng chết thì ông Phúc sẽ ra khỏi vòng nguy hiểm và tránh được họa sát thân như ông Trần Đại Quang trước đây. Thứ nhì là ông Vương Đình Huệ. Ông Vương Đình Huệ tuy là theo phò ông Nguyễn Phú Trọng nhiều năm nay, nhưng chiếc ghế mà ông Huệ nhắm tới là chiếc ghế tổng bí thư. Nếu ông trọng chết, ông Huệ có cơ hội tranh chiếc ghế quyền lực nhất đảng Cộng sản này. Người thứ ba trong ông trọng chết đó là ông Phạm Minh Chính. Cho tới giờ, thế lực ông Phạm Minh Chính vẫn còn đang lép vế so với thế lực ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu ông trọng chết, ông Chính trở thành thế lực độc tôn và lúc đó ông sẽ có cơ hội để tranh đoạt ghế tổng bí thư Người thứ tư muốn ông Nguyễn Phú trọng chết là Võ Văn Thưởng. Với vị trí thường trực ban bí thư, ông Võ Văn Thưởng có cơ hội để nắm quyền tổng bí thư và sau đó là tranh đoạt ghế tổng bí thư với những đối thủ còn lại. Và cuối cùng, ông Nguyễn Phú trọng chết có thể sẽ là tin vui cho Nguyễn Hòa Bình và Lương Cường. Những người này đang chưa có vị trí xứng đáng để ngồi. Nếu ông Nguyễn Phú trọng chết, sẽ có người chám vào ghế ông Trọng